Đây là một cách để giúp trẻ học về chim và nổi. Bạn có thể đổ đầy nước vào một cái bát lớn và trẻ có thể dùng một vài thứ để kiểm tra, chẳng hạn như một nhành cây, một chiếc lá, một cái muỗng và một hòn đá. Cho bé chọn một đồ vật và hỏi, con nghĩ nó sẽ nổi hay chim? Sau khi đoán, bé có thể đặt nó xuống nước để xem điều gì xảy ra. Sau đó, bạn có thể làm điều tương tự với các đồ vật khác. Hoạt động này giúp trẻ phát triển kỹ năng dự đoán và quan sát